mình phân tích tiếp chữ số 3 ở đây thuộc hàng nào à hợp lớp nào thuộc lớp triệu và trong lớp triệu nó thuộc hàng triệu vậy giá trị của số 3 là 3 triệu chữ số 5 thuộc lớp nghìn và hàng chục nghìn vậy nên chữ số 5 có giá trị là 50.000 tiếp tục mình đến với câu C 82 triệu 175.263 tám mươi hai triệu một trăm bảy mươi năm nghìn hai trăm sáu và vâng, mình cũng phân tích chữ số 3 thuộc lớp đơn vị và hàng của nó cũng là hàng đơn vị vậy giá trị của chữ số 3 là 3 đơn vị tương tự chữ số 5 thuộc lớp nghìn hàng của nó là hàng đơn hàng nghìn vậy giá trị của nó là 5 nghìn đúng chưa ạ 3 đơn vị và 5 nghìn tiếp tục mình có

200 Được Vậy chữ số 3 thuộc lớp nghìn và hàng của nó cũng là hàng nghìn Vậy giá trị của chữ số 3 ở đây là 3.000 Chữ số 5 thuộc lớp triệu Hàng của nó là hàng chục triệu Vậy giá trị của chữ số 5 ở đây là 50.000 bạn đã hiểu rõ chưa mình sẽ đi phân tích